nghĩa. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với bài số 1. Nối các từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B. Thông qua bài này, chúng ta sẽ giải nghĩa các từ dũng cảm, năng nổ, cao thượng, cần mẫn, dịu dàng và khoan dung. Cụ thể, nghĩa của những từ để chỉ phẩm chất này là gì? chúng mình cùng tìm hiểu phần nghĩa chung đã. Siêng năng Dám đương đầu với nguy hiểm để làm việc tốt. Rộng lượng tha thứ cho những người có lỗi lầm. Nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Cao cả vượt lên trên những tầm thường nhỏ nhen. Hoạt động hăng hái, chủ động trong công việc chung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép lại để có lời giải thích thật chính xác nhé. Trước hết, ta sẽ bắt đầu với từ dũng cảm. Từ này các bạn đã học cả một phần mở rộng vốn từ ở lớp 4 rồi, cho nên không khó khăn để con tìm được nghĩa của từ dũng cảm. Dũng cảm là dám đương đầu với nguy hiểm để làm một việc tốt. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu nghĩa của từ năng nổ. Năng nổ trong số những nhóm nghĩa này con đã chọn được chưa? Đó chính là hoạt động một cách hăng hái, chủ động trong công việc chung. Như vậy, từ năng nổ con cũng có thể hiểu rộng như nghĩa của từ năng động. Tiếp tục với nghĩa của từ cao thượng. Từ cao thượng các con cũng đã tìm hiểu nghĩa của từ này trong bài tập đọc về Hải Thượng Lãn Ông, Thầy Thuốc như mẹ hiền. Vì thế, chắc các con cũng tìm được nghĩa của từ cao thượng, đó là cao cả, vượt lên trên những cái tầm thường nhỏ nhen